Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua mình uh, chỉ có thời gian nên cho anh em một trận đấu rồi Đó là trận đấu giữa Bình Định và Sông Lam Nghệ An Thì anh em nào theo dõi trên kênh thì anh em chúng ta không uh, chiến thắng được cái trận đấu này Khi mà mình cho anh em đi đó là Sông Lam Nghệ An uh, được chấp 0.25 cũng như là đi cái kèo tài đúng không Tuy nhiên thì ở trong trận đấu này khi mà hiệp 1 uh, Bình Định ghi một bàn cũng như là Sông Lam Nghệ An dính một thẻ đỏ Thì mình cũng cho em, anh em đó là đi cái xỉu rồi Thì anh em cũng gỡ lại được một kèo mình cũng nói rồi không phải là trận đấu nào anh em chúng ta cũng chiến thắng được tuy nhiên thì tổng kết một ngày anh em chúng ta có lãi cũng như là có thể chơi với cái đam mê của mình mà không mất tiền là được rồi đúng không anh em đấy ngày hôm qua thì dạng sáng ngày ờ, ngày hôm nay thì mình cũng lên cho anh em những trận đấu ở Bundesliga cũng như là ở ờ, anh có cái giải đó là cúp liên đoàn anh thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được những cái ma kèo mà mình đã lên cho anh em rồi thì, uh, chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là những anh em ở trên kênh thì uh, thôi thì ngày hôm nay chúng ta lại làm lại tiếp anh em nhé À, ờ, dạng sáng ngày mai sẽ lại tiếp tục với những trận đấu của La Liga, Serie A đúng không? À, 5 trận đấu. Ở La Liga 3 trận đấu và Serie A là hai trận. À, trận đấu mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư hơn đó là một trận đấu sớm ở cái giải Serie A, trận đấu giữa Verona và Juventus. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ 30. À, ờ, Verona sẽ là đội chủ nhà tiếp đón Juventus với sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-2-1 và Juventus đến làm khách trên sân của Verona và họ cũng đang chơi với sơ đồ chiến thuật cũ thôi, đó là 3-5-2 vẫn dựa vào cái hàng tiền vệ là chủ yếu. Tuy nhiên thì uh, trận đấu này uh, Juventus họ cũng đã có sự phục vụ quay trở lại của các cầu thủ uh, dính chấn thương rồi cũng đã có khá khá nhiều cầu thủ đã quay trở lại ví dụ như là Angmen Di Maria Tuy nhiên thì còn đó vẫn là tiền đạo chủ lực của họ đó là Vlahovic thì vẫn đang chấn thương Tuy nhiên thì à, mình nghĩ rằng với cái việc mà Angmena quay trở lại thì hàng công của Juventus sẽ cần cân bằng hơn đúng không? Còn với đối thủ của họ trong trận đấu này Verona họ đang gặp à, rất nhiều khó khăn về cái mặt lực lượng khi mà có rất nhiều những cầu thủ đang chấn thương và đặc biệt rằng là à, Magani Ờ, cầu thủ cũng khá là quan trọng thì đang bị dính án treo giò do vượt quá số thẻ và hiện tại nữa thì Verona đang là một đội bóng có phong độ tệ nhất của Serie A với 5 trận đấu gần đây nhất thì họ toàn thua còn với Juventus thì họ vẫn đang quay trở lại với đẳng cấp của mình khi mà trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ đã có 4 chiến thắng liên tiếp rồi và họ hiện tại thì đang xếp thứ 7 thì uh, Xếp sau đó là Lazio, Inter Milan, Atalanta và Roma cách nhau chỉ có 2 điểm và 1 điểm thôi. Đây cũng sẽ là trận đấu cũng như là cái vòng mà Juventus có thể là vượt lên thay thế được từ vị trí số 3 cho đến vị trí số 6 anh em. Đấy. Đó là với việc rằng là Juventus này à, xin lỗi anh em đó là Lazio, Inter Milan, Atalanta và Roma có thể sẽ có những trận hòa trong uh, ở vòng này và Juventus bắt buộc phải thắng trận đấu này anh em nhé. Hiện tại thì cái có chấp đang là Juventus chấp 0.75 cũng như là cái tài hiện tại đang là ở mức 2.25 đến 2 hòa à 2.5 2.25 đến 2.5 tài thẻ là 4.5 và tài góc là 9.5 à, ờ, thật sự mà nói thì uh, Juventus các đội bóng lớn ấy thì họ luôn luôn sở hữu những cầu thủ cũng như là trụ cột của các đội tuyển quốc gia và World Cup thì có sắp đến rồi vì vậy nên là mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ có rất ít cái sự va chạm cũng như là các cầu thủ sẽ phải giữ chân để cho phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong World Cup sắp tới đúng không còn uh, ít ngày nữa thôi thì uh, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar và mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể đi cái xỉu thẻ trận đấu này xỉu thẻ thì là 4.5 thôi anh em và mình sẽ đặt niềm tin vào đội khách đó là Juventus Juventus anh em nhé Mình sẽ đặt niềm tin vào đội khách đó là Juventus Trong trận đấu này Với phong độ hiện tại <coughs> Mình sẽ đặt niềm tin vào đội Juventus trong trận đấu này 0.75 Cả trận Cũng như là cái siêu thẻ anh em Siêu thẻ 4.5 anh em nhé đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi từ đầu cũng như là anh em lựa chọn để anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này còn tất nhiên rồi đối với việc của mình chơi bóng ấy thì khi nào trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn thì mình mới theo dõi cũng như là đẩy kèo cho anh em ở trong nhóm anh em nhé và anh em nào mà chưa chuẩn bị được uh, World Cup thật là chú đáo cũng như là chưa có nhóm nào để anh em chúng ta có thể chơi trong mùa World Cup để anh em